bên tay à, phải của mình đó là chụp bắt lốp lốp chúng ta vẫn dùng cỡ lốp thông thuộc đó là lốp trừ 498 ba bốn vạn được bắt vành và lốp có xăm dễ thay thế lốp có gai chống trơn trượt trừ các bạn nhìn kỹ cả trên này tiếp theo đó là trục bắt dao trục bắt dao thì à, chúng ta vẫn sử dụng loại phổ thông đó là dao nhọn ba lưỡi một vòng có thanh chống núi và là ba cộng một bằng bốn ta có thể chủ động thu hẹp được vào luống nho to luống nhỏ đây bà con thử nhìn đây tiếp theo là các tấm ờ, chống lũ khi cần ờ, nếu mà ta cày vào dụng cụ quá chúng ta phải bắt thêm cái này để cho thành chống lũ đây là ốc và các phụ kiện để ta bắt dễ dàng bên tay ờ, trái của mình rất quen thuộc đó vẫn là bộ cánh yếm và xương bắt cánh yếm thanh chống đất cần sang số phụ càng tay lái và đây là hộp đựng đồ rất chủ động cho bà con đụng trở lên mỏi hết khi sửa chữa trên đường đồng lộ tiếp theo là con ốc 16 x 16 để ta bắt cái tay lái vào đây tiếp theo đó là túi phụ kiện gồm có cờ lê và tô vít 12 16 10 và bộ hướng dẫn chỉ hướng dẫn sử dụng của Kama và các cái ghim chốt phụ tùng để kèm thay thế tiếp theo nữa là chúng ta đi vào cái bộ hộp số vẫn là hộp số trên và hộp số dưới hộp số dưới là dòng chuyển hướng là to hơn nặng hơn so với dòng không chuyển hướng được những cái ưu điểm hơn ta chủ động và máy này có thể là vào dụng thủ quá ta có thể thiết kế và ta đứng ở trên bờ để ta điều khiển không phải trực tiếp xuống ruộng nếu vào dụng thủ tiến bụng thì những đầu mối vẫn là động cơ Kama 100% chuẩn mã vạch hấp đúc đầy đủ nhưng động cơ chuyển hướng các bạn nhìn có sự khác biệt vẫn là động cơ chuẩn nhưng nó có cái tính chất thứ nhất là bầu lọc gió và ống xả ta quay ngược về phía sau của sản phẩm để tại làm sao cái thứ nhất là khi mà bà con cày trên ruộng dốc quá ta có thể nới một cái dây thừng vào đây một người kéo để ta cày được ruộng dốc cái thứ hai là tránh cái hiện tượng khi mà bà con có cái bảo vệ này và cái cổ hút này đâm vào núi đá thì sẽ không bị gãy cái cổ hút bảo quản động cơ đây chính là cái mẫu 173 côn xuôi chuyển hướng ưu điểm hơn hiệu quả hơn và cơ động hơn cho bà con bắt đầu thầy vừa giới thiệu sơ lược với quý vị và bà con mẫu máy KAMA 173S côn xuôi chuyển hướng chạy đầu với video này thành hy vọng bà con sẽ lựa chọn cho mình những sản phẩm phù hợp với tính chất công việc cũng như phù hợp với địa hình xin chúc bà con có những ngày mùa những mùa bội thu xin chào và hẹn gặp lại bà con trong những video tiếp theo xin chào ok